phần thứ nhất đó là phần đọc các bạn nhìn cho cô giáo tiết đầu tiên là tiết đọc nhé bây giờ cô và các em sẽ nhìn vào bài đọc và chúng ta sẽ trao đổi về công dụng của các đồ vật ở dưới đây à, những đồ vật dưới đây thì các bạn nhìn cho cô chắc là chúng ta rất là quen thuộc đúng không nhỉ không có bạn nào xa lạ nữa đúng không nào à, cũng có thể đa phần là chúng ta đều biết số nhưng cũng có thể một số bạn nhỏ chưa biết đúng không bây giờ cô sẽ dẫn các em nhé Đầu tiên đó là máy vi tính, là soạn thảo văn bản, tìm kiếm Internet và nhờ máy vi tính chúng ta có thể kết nối à, từ xa với nhau được đúng không nhỉ? Rồi là mọi thông tin chúng ta có thể tìm kiếm trên mạng Internet. Thứ hai, đây là máy giặt quần áo, chức năng để giặt quần áo giúp chúng ta không phải giặt rũ bằng tay nữa đúng không nhỉ? Đấy, rất nhanh và làm được một số lượng lớn. Thứ ba đó là nồi cơm điện, chúng ta không phải nấu bếp củi như xưa nữa. Bây giờ chúng ta chỉ việc cắm điện vào là chúng ta sẽ có cơm ăn, đúng không nào? Vậy thì cô đã giúp các bạn trao đổi về công dụng của các đồ vật ở dưới đây rồi. Bây giờ phần tiếp theo đó là tiết đọc. Bây giờ cô sẽ đọc bài và các bạn quan sát lắng nghe. Chúng ta chú ý đọc nhiều lần để chúng ta tìm ngữ liệu trả lời câu hỏi cuối bài. Các bạn đồng ý chưa nào? Rồi, cô sẽ đọc bài nhé. Robot ở quanh ta Năm 1920, robot xuất hiện lần đầu tiên trong vai nhân vật của một vở kịch viễn tưởng. Đó là nhân vật người máy, biết làm theo mệnh lệnh của con người. Tuyệt quá! Nếu giao hết việc nặng nhọc nguy hiểm cho robot, thì chúng ta nhàn nhã bao nhiêu? Ai xem kịch cũng nghĩ thế. Rồi người ta bắt đầu nghiên cứu chế tạo robot thật thường có hình dạng như con người, như người, làm việc chẳng biết mệt mỏi, chẳng sợ hiểm nguy. Giờ đây, robot đã có thể di chuyển vật nặng, có thể chữa cháy, cứu nạn, thăm dò vũ trụ, khám phá đại dương. Robot còn được tạo ra để giúp cũng giúp chúng ta những việc thường ngày, rửa bát, quét nhà, bán hàng, dự báo, không bao lâu nữa, robot sẽ được sử dụng rộng rãi trong đời sống theo Ngọc Thủy nha Vậy thì à, cô đã đọc bài robot ở kênh ta rồi đấy bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục à, chuyển sang phần tiếp theo đó là trả lời câu hỏi nhé trước khi trả lời câu hỏi chúng ta sẽ tìm hiểu một số từ ngữ trong bài các em nhìn cho cô viễn tưởng đó là tưởng tượng về những điều có trong tương lai xa xôi cứu nạn đó là cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm vũ trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà như là mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim. Dự báo là báo trước những điều có nhiều khả năng sẽ, sẽ xảy ra. Vậy là chúng ta sẽ đọc, đã đọc và tìm hiểu từ ngữ xong. Bây giờ cô và các em sẽ đi trả lời từng câu hỏi trong bài trong sách giáo khoa trang 117 nhé. Em nhìn vào cho cô nào. Câu hỏi số 1. Nhân vật người máy robot xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Các em nhìn vào sách giáo khoa, chúng ta biết ngay. Nhìn vào phần đầu tiên năm 1920, robot xuất hiện lần đầu tiên trong vài nhân vật của một vở kịch viễn tưởng. Đây bây giờ cô sẽ nói lại cho chúng ta hiểu nhé. Nhân vật người máy robot xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Nhân vật người máy robot xuất hiện lần đầu tiên năm 1920. Được chưa nhờ? Thứ hai, sự xuất hiện của robot trong vở kịch đem đến những thay đổi gì trong suy nghĩ và hành động của con người? Các bạn nhìn cho cô giáo này. Đấy. Người ta đã suy nghĩ, tuyệt quá, nếu giao hết việc nặng nhọc, nguy hiểm cho robot thì chúng ta nhàn nhã biết nhàn nhã bao nhiêu. Vậy ở đây, các bạn nhìn cho cô giáo này. Sự xuất hiện của robot trong vở kịch đem đến những thay đổi gì trong suy nghĩ và hành động của con người? là người ta bắt đầu nghiên cứu sau đó thì các bạn nhìn đấy nghiên cứu chế tạo robot thật thường có hình dạng như người làm việc chẳng biết mệt mỏi chẳng sợ hiểm nguy đấy nhỉ đấy tiếp theo em nhìn cho cô bài đọc cho biết robot được con người chế tạo đã có khả năng làm những việc gì ở à đây em nhìn cho cô giáo này Robot có thể di chuyển vật nặng, có thể chữa cháy, cứu nạn, thăm dò vũ trụ, khám phá đại dương. À, rồi, vậy chúng ta sẽ à, trả lời như sau. Bài đọc cho biết robot được con người chế tạo đã có khả năng làm những việc như chữa cháy, cứu nạn, thăm dò vũ trụ, khám phá đại dương. Và ngoài ra thì robot còn được tạo ra để giúp chúng ta những việc thường ngày như là rửa bát, quét nhà, bán hàng, vân vân. Đấy, đó là giúp những việc thường ngày. Vậy đây chính là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 4. Theo em, vì sao không bao lâu nữa robot sẽ được sử dụng rộng rãi trong đời sống? À các em thấy đấy, vì những tiện ích mà robot mang lại cho con người. Đúng không nhỉ? Đấy, vì robot vì những tiện ích mà robot mang lại như là đây các bạn thấy làm những được những việc to lớn rồi cả cả những việc như là à, giúp chúng ta những việc như thường ngày như rửa bát quét nhà bán hàng chính vì vậy mà những công việc đơn giản hàng ngày cũng cần đến robot và cũng nhờ robot giải quyết được vì thế mà không bao lâu nữa robot sẽ được sử dụng rộng rãi trong đời sống vậy đây chính là câu hỏi số 4 nhé hỏi số 5 em mong muốn có một con robot như thế nào cho riêng mình à vậy đây là thể hiện cái mong muốn của mình bây giờ chúng ta ví dụ như là em mong có một con robot có thể tâm sự và trò chuyện khi em buồn đấy nhỉ đấy ví dụ như vậy hoặc là em mong muốn có một con robot có thể giúp em làm mọi việc nhà hoặc em mong muốn có một con robot có thể là à, đưa em đi chơi đưa em đi học vân vân đấy nhá đấy nhá vậy thì uh, cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong 5 câu hỏi trong bài rồi các em sẽ đọc kỹ lại bài và học kỹ bài và trả lời câu hỏi cuối bài cho nó cẩn thận vào nhé các bạn nhớ chưa nào bây giờ tiết đọc của cô đến đây là kết thúc cô chuyển sang tiếp theo đó là tiết viết các em nhìn cho cô giáo vào sách giáo khoa trang 117 nào Em nhìn vào sách giáo khoa, trang 117 cho cô. Ôn chữ viết hoa, a, á, ớ, cu. Được chưa nhỉ? Viết tên riêng, Hội An, viết câu, ai về phố cổ Hội An, thêm yêu thêm nhớ, Quảng Nam quê mình, Việt Dũng. À, đối với phần này thì chúng ta sẽ tự viết vào vở cho cô nhé. Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ thực hiện phần này rất là tốt đấy. Nhớ viết đều, viết đẹp cho cô và sau khi viết xong thì đưa cho bố mẹ và người thân kiểm tra lại các bạn đồng ý chưa nào rồi bây giờ chúng ta chuyển sang tiếp theo đó là tiết luyện tập các em nhìn vào phần luyện tập cho cô bài tập 1 trong những câu thơ câu văn dưới đây dấu hai chấm dùng để làm gì các em nhìn cho cô giáo nhé bài tập 1 trong những câu thơ câu văn dưới đây dấu hai chấm dùng để làm gì Thứ nhất là báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần giải thích. Báo thứ hai, báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần liệt kê. Rồi, bây giờ các em nhìn cho cô giáo nào. Cô giáo nhá. Câu A. Cá vui mưa trên sông, sông vui đò vào bến. Bến vui ở cạnh trường, trường vui đông bé đến. Tức là là Phạm Hổ à, vậy thì các bạn thấy được tất cả những thành phần đứng sau ở đây đó là báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần giải thích ví dụ như là cá vui vì gì vì mưa trên sông sông vui vì gì vì đò vào bến bến vui vì gì vì ở cạnh trường và trường vui vì là vì sao à, vì đó là à, đồng bé đến được chưa nhỉ đấy câu số 2 các em nhìn cho cô giáo này rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra hai chấm cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ ở ờ, dòng sông với những ở ờ, con thuyền ngược xuôi vân vân với những thuyền ngược xuôi vân vân à, vậy thì ở đây các em thấy được rằng là à, sau dấu hai chấm là cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ này dòng sông này vân dòng sông vậy thì sau dấu hai chấm ở đây đó là báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần liệt kê em nhìn nhớ cô giáo nhé vậy chúng ta nối vào đó là báo hiệu bộ phận đứng câu đứng sau là phần liệt kê câu c đảo hiện lên rực rỡ vào lúc vầng đông bắt đầu tỏa ánh sáng sắc xanh nhô lên mịn màng chim bay vút lên khoe trăm màu áo đan chéo nhau trong không trung nâu trắng mun vàng xám tím biếc à, vậy thì các bạn thấy được là sau dấu ai chấm ở đây à, có rất nhiều màu à, được liệt kê ở đây vậy thì đấy chính là báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần liệt kê được chưa nhỉ vậy các em chữa, chữa bài và cho cô đi tiếp theo câu hỏi số 2 trong phần luyện tập các em nhìn vào sách giáo khoa trang 118 cho cô này chọn dấu hai chấm hoặc dấu phẩy thay cho ô vuông trong đoạn văn dưới đây vì sao em chọn số câu đó ví dụ các em nhìn cho cô giáo này mèo mun có sở thích đặc biệt ăn cá vậy thì ta điền gì à vậy phần này cô sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn nhé chọn dấu hai chấm hoặc là dấu phẩy ở đây chúng ta chú ý cho cô giáo này mèo mun có sở thích đặc biệt đấy hai chấm ăn cá bởi vì tại sao chúng ta điền dấu hai chấm vào đây bởi vì ăn cá là giải thích bộ phận đứng sau đấy giải thích đấy cho cái sở thích đặc biệt nhé tiếp theo thế là mèo mẹ mua về cho mun ít cá tươi à đằng sau này là phải phần là liệt kê nghe nhỉ vậy ta điền dấu nào các bạn nhìn cho cô ta này Cô sẽ giúp các bạn là điền dấu tiếp theo nhá. Rồi, tiếp như này. Thế là mèo mẹ mua về cho Mun ít cá tươi. Đấy chứ nhỉ? À, một con rô, hai con giếc. Đấy chứ nhỉ? Đấy, một con cô à, điền luôn bên này các bạn nhìn sang bên này luôn cho cô nhé một ít cá tươi một con rô hai con giếc vân vân mẹ nướng cá lên mùn vui lắm vừa ăn chú vừa luôn miệng khen hai chấm cá ngon à cá ngon phấy thơm và ngọt quá và chú cũng không quên một việc quen thuộc hai chấm nói lời cảm ơn mẹ được chưa nhỉ? Vậy thì à, chúng ta sẽ sử dụng dấu hai chấm để liệt kê việc được chưa nào? Và vì sao em lại chọn dấu câu đó? Vậy thì ở à, trong trường hợp này các bạn lưu ý cho cô nhé. Khi mình chọn dấu hai chấm là để liệt kê sự việc, được chưa nhỉ? Còn dụ dụng dấu phẩy để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ ở trong câu. Các bạn đồng ý chưa nào? vậy à, đây bên đoạn văn bên này cô đã à, làm và chú tải ở đây rồi em nhìn vào và chữa bài vào cho cô nhé bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập 3 nói tiếp để hoàn thành các câu dưới đây a robot được tạo ra để để làm gì à ví dụ robot được tạo ra để giúp chúng ta những việc thường ngày như là rửa bát quét nhà bán hàng rồi câu b trai trắng khắp Hy Lạp đều về thành phố Olympia để để làm gì? À, để thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa. Được chưa nhỉ? Đấy. Bắn cung, đua ngựa, ném đĩa. Câu C, chúng ta cần học ngoại ngữ để tích lũy tri thức phục vụ bản thân trong tương lai. Được chưa nào? Vậy thì cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 3. Bây giờ câu hỏi số 4 hỏi đáp với bạn bằng cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì. Ví dụ, mẫu, chúng ta tập thể dục để làm gì? Chúng ta tập thể dục để tập thể dục thể thao để làm gì? Chúng ta tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. À, ví dụ, chúng ta làm việc để làm gì? Chúng ta làm việc nhà để giúp đỡ cha mẹ. Đấy, ví dụ như vậy. Chúng ta làm việc nhà để làm gì? chúng ta làm việc nhà để giúp đỡ cha mẹ hoặc là chúng ta à, ví dụ như vậy đúng không chúng ta học để làm gì à chúng ta học để nâng cao kiến thức đúng nhỉ rồi là vân để tìm cho mình sau này có định hướng một công việc hợp lý vân rồi ngoài ra các bạn có thể tự trả lời thêm cho cô nhé bây giờ chúng ta mở sách giáo khoa trang 119 cho cô bài tập 1 đọc bản tin sau và tìm thông tin tương thông và tìm thông tin ứng với các mục nêu bên dưới. Bản tin giờ trái đất năm 2021 Tại Việt Nam, giờ trái đất bắt đầu từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2021. Trong giờ này, các thiết bị điện đều được tắt. Sự kiện giờ trái đất giúp chúng ta tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Câu số 1. Tên bản tin. Câu số 2. Hoạt động được thông báo trong bản tin. Câu số 3. Địa điểm và thời gian của hoạt động. Câu số 4. Nội dung của hoạt động. À, bây giờ cô sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này. Trả lời. Tên bản tin. Đó là bản tin giờ trái đất năm 2021 hoạt động được thông báo trong bảng tin đó là thiết bị điện đều tắt. 3. Địa điểm đó là Việt Nam và thời gian là 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2021. Nội dung của hoạt động đó là tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Rồi, vậy là cô đã giúp bạn trả lời xong phần thứ nhất câu hỏi số 1 rồi đấy. Bây giờ tương tự như vậy, người ta sẽ có một yêu cầu bài tập 2, viết một bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường. À, bây giờ yêu cầu chúng ta viết một bản tin, tôi lấy ví dụ nhá. Chúng ta sẽ đặt tên cho bản tin này và hoạt động được nêu trong bản tin, địa điểm, thời gian và nội dung. Ví dụ như sau. Bản tin về việc dọn dẹp vệ sinh nơi bạn đang sinh hoạt. Tôi nhắc lại nhé. Bản tin về việc dọn vệ sinh nơi bạn đang sinh hoạt. Tại địa phương và khu vực bạn đang sinh sống, buổi tổng buổi tổng dọn vệ sinh bắt đầu từ 8 giờ 30 phút tới 10 giờ 30 phút tới 10 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022 buổi tổng dọn vệ sinh sẽ giúp quang cảnh nơi mình sinh sống quang đãng, thoáng mát và vệ sinh. Ví dụ đây là một bản tin. Cô nhắc lại nhé. Bản tin về việc dọn vệ sinh nơi bạn đang sinh hoạt. Tại địa phương và khu vực bạn đang sinh sống. Buổi tổng dọn vệ sinh bắt đầu từ 8 giờ 30 phút tới 10 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2022 Buổi tổng dọn vệ sinh sẽ giúp quang cảnh nơi mình sinh sống sẽ quang đãng, thoáng mát và vệ sinh. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy là bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Còn phần cuối cùng đó là phần tìm đọc, vận dụng. À, các bạn nhìn cho cô giáo tìm đọc sách báo về các đồ vật thông minh giúp con người trong công việc thì các em sẽ tìm đọc sách báo và đồ vật giúp con thông minh giúp con người trong công việc như là robot hút bụi này uh, robot lau nhà này rồi robot rửa bát vân vân được chưa nhỉ và có một bài ví dụ một có một bài đọc ở đây để chúng ta đọc mở rộng thêm đó là robot đang đến gần cuộc sống của theo Nguyễn Bệ theo Bình Nguyễn được chưa nhỉ phần này chúng ta sẽ tự đọc và chúng ta sẽ đọc để hiểu biết thêm bài của cô đến đây là kết thúc rồi